vào tháng 11 tới. Theo tờ Financial Times, đầu tuần này, lãnh đạo của phe thiểu số Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy nói với Fansbo News Tôi nghĩ mọi người sẽ rơi vào tình trạng suy thoái và họ sẽ không viết sách trắng cho Ukraine. Ông David Agramakia, lãnh đạo đảng cầm quyền Ukraine tại Quốc hội, nói với tờ Financial Times ngày 19 tháng 10. Thành thật mà nói, chúng tôi rất sốc khi nghe những bình luận này của ông McCarthy. Ông nói thêm, chưa vào tuần trước, phái đoàn của chúng tôi đến thăm Mỹ và có cuộc gặp với ông MC Carthy. Chúng tôi được đảm bảo rằng ủng hộ lưỡng đảng dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu ngay cả khi họ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Trong khi đó thì ông Oleg Nikolenko, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine nói thêm rằng Ukraine đang trông cậy vào sự hỗ trợ liên tục của lưỡng đảng Mỹ. Quốc hội Mỹ đã thông qua hàng tỷ đô la tiền viện trợ cho Ukraine kể từ khi bắt đầu xung đột. Gần đây nhất là gói 12,3 tỷ đô la trong khuôn khổ dự luật chi tiêu nhằm ngăn chặn chính phủ Mỹ đóng cửa. Tuy nhiên, đã xuất hiện chia rẽ đảng phái về vấn đề này. Vào tháng 5, 11 thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và 57 hạ nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đã phản đối yêu cầu hỗ trợ an ninh trị giá 40 tỷ đô la cho Ukraine. Các nhà lập pháp và nhà phân tích dự báo bất đồng nội bộ của Đảng Cộng Hòa sẽ gia tăng trong các cuộc quốc hội tiếp theo đặc biệt là khi cuộc bầu cử năm 2024 đến gần. Ông Michael McCall, thành viên Đảng Cộng Hòa trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện nói rằng Đảng Cộng Hòa vẫn ủng hộ viện trợ cho Ukraine nhưng muốn giám sát nhiều hơn. Ông John Hawley, thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa cho biết trong một tuyên bố Mỹ đã chi viện cho Ukraine nhiều hơn tất cả các đồng minh châu Âu cộng lại nhưng lại không có hoạt động giám sát đáng kể nào. Điều này thật là ngớ ngẩn và không bền vững. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã nói rằng mặc dù họ dự báo cuộc xung đột cuối cùng sẽ kết thúc tại bàn đàm phán, nhưng các quan chức thấy không có triển vọng đàm phán ngay lập tức và sẽ tiếp tục viện trợ sát thương để củng cố sức mạnh cho Ukraine. Các nhà phân tích nói thêm, trong trường hợp Đảng Cộng Hòa giành lại Hạ viện, chính quyền Mỹ có thể tìm cách tranh thủ thông qua một gói hỗ trợ lớn trong thời gian trước khi quyền kiểm soát thuộc về Đảng Cộng Hòa. Về phần mình, các quan chức châu Âu cho biết Họ lưu ý tới những bình luận của ông MC Cathy, nhưng nhận định những lời nói này không phải là khởi đầu cho một thay đổi chính sách thực sự. Ông Hanno Pepku, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia đã đến thăm Washington trong tuần này và cho biết là ông đã nói với các thành viên của Đảng Cộng hòa Mỹ rằng ủng hộ Ukraine có nghĩa là duy trì trật tự quốc tế. Trái lại thì ông Eric Enderman, cố vấn tại Trung tâm Đánh giá Chiến lược và Ngân sách cho rằng ông có cảm nhận xấu về chia rẽ nổi lên trong Đảng Cộng Hòa. Nhưng ông hy vọng rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Châu Âu thấp thỏm lo sợ trước khả năng Mỹ giảm viện trợ cho Ukraine. Mỹ đang gây áp lực buộc châu Âu phải tăng chi tiêu quốc phòng, trong khi đó một số thành viên Đảng Cộng Hòa nói sẽ cắt viện trợ cho Ukraine nếu đảng này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Áp lực tăng chi tiêu quốc phòng của châu Âu trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ sắp diễn ra vào tháng 11, châu Âu đang đối mặt với một thực tế đáng lo ngại là Mỹ có thể giảm bớt sự hỗ trợ dành cho Ukraine. Khi Đảng Cộng hòa kỳ vọng sẽ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện hoặc Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ sắp tới. Sự hỗ trợ của Washington dành cho Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt có thể giảm đi rất nhiều vào năm 2023. Điều này dường như sẽ làm sâu sắc hơn khoảng cách viện trợ của Mỹ và châu Âu dành cho Ukraine. Hiện tại, việc yêu cầu tất cả các thành viên NATO dành 2% GDP của họ cho chi tiêu quốc phòng vào năm 2024 là một thử thách khó khăn. Châu Âu đang chịu áp lực ngày càng lớn từ Mỹ để có thể tăng chi tiêu quốc phòng. Điều này diễn ra trong bối cảnh châu Âu tìm cách bổ sung kho dự trữ vũ khí ngày càng cạn kiện trong khi vẫn phải hỗ trợ cho Ukraine. Các thành viên Đảng Cộng Hòa cho rằng châu Âu cần phải tăng cường chi tiêu quốc phòng hơn nữa. Trong khi các nước châu Âu đã hỗ trợ tài chính và vũ khí cho Ukraine ở mức kỷ lục, nhưng vẫn không đáng kể so với sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Kiev. Các thành viên Đảng Cộng Hòa cho rằng có sự chênh lệch trong sự hỗ trợ của Mỹ và châu Âu dành cho Ukraine, nói thêm rằng chiến dịch quân sự của Moscow ở Kiev là mối đe dọa lớn hơn nhiều đối với châu Âu sâu với Washington. Theo Politico, tình hình có thể xoay chuyển nếu Quốc hội Mỹ có sự thay đổi trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng, các nước châu Âu đã công bố mức tăng chi tiêu quốc phòng khoảng 200 tỷ euro. Tuy vậy, nhiều quan chức chỉ ra đây là mức tăng sau nhiều năm cắt giảm và chi tiêu dưới mức vào năm 2014, các đồng minh NATO đã cam kết sẽ hướng tới chi tiêu 2% GDP cho quốc phòng trong vòng một thập kỷ và ngày càng có nhiều nước nghiêm túc thực hiện lời hứa này. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Joe Biden muốn họ làm nhiều hơn nữa. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, mức tăng 2% GDP chi tiêu quốc phòng chỉ là những gì chúng tôi mong đợi từ các đồng minh, Chúng tôi khuyến khích các quốc gia tăng trên 2% vì sẽ phải đầu tư nhiều hơn vào việc mở rộng các cơ sở công nghiệp và đảm bảo có đủ khả năng thay thế một số thứ đã cung cấp cho Ukraine. Ông Austin nói, chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ được công bố gần đây đã hệ thống hóa những kỳ vọng đó. Khi chúng tôi tăng cường những đóng góp đáng kể cho khả năng và sự sẵn sàng của NATO, chúng tôi tin tưởng rằng các đồng minh của chúng tôi tiếp tục đảm nhận trách nhiệm lớn hơn bằng cách tăng chi tiêu. Khả năng và đóng góp của họ, tài liệu cho biết, đây được xem là một kỳ vọng gây áp lực cho nhiều nước châu Âu, nơi đang phải đối mặt với những khó khăn kinh tế. Chẳng hạn, Anh đã cam kết đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng 3% nhưng gần đây nước này thừa nhận rằng mức tăng này có thể thay đổi khi những thay đổi về chính sách ảnh hưởng đến nền kinh tế. Mỹ và châu Âu chạy đua hỗ trợ Ukraine. Chính quyền Tổng thống Biden đã thực hiện những biện pháp khuyến khích châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng thay vì chỉ trích. Tuy nhiên, Đảng Cộng Hòa lại không mấy quan tâm đến những giọng điệu nhẹ nhàng như vậy. Nếu Đảng Cộng Hòa giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ trong nhiệm kỳ tới, họ sẽ có nhiều tiếng nói hơn đối với các hoạt động chi tiêu của Washington. Tôi nghĩ rằng trong bối cảnh suy thoái kinh tế, châu Âu sẽ không viết xét khống cho Ukraine. Có những vấn đề mà chính quyền Tổng thống Biden chưa chú trọng như vấn đề biên giới và mọi người đang bắt đầu bàn tán về nó. Ukraine tuy rất quan trọng, nhưng chúng ta không thể tiêu tốn quá nhiều ngân sách, lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Kevin Merker thì nói. Theo một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew, vào tháng 3, 7% số người Mỹ tham gia khảo sát cho rằng đất nước đang hỗ trợ quá nhiều cho Ukraine. Con số này đã tăng lên 20% vào tháng 9 và hiện tại tỷ lệ là 32% trong số các cử tri nghiêng về Đảng Cộng Hòa. Bởi vậy, trong khi Tổng thống Biden tiếp tục yêu cầu Quốc hội phê chuẩn thêm các gói viện trợ cho Ukraine, các nhà quan sát cho rằng có thể sẽ có nhiều sự băn khoăn hơn về việc hỗ trợ cho Ukraine trong những tháng tới. Mọi việc ngày càng trở nên khó khăn hơn vì chúng tôi đang làm tất cả còn châu Âu thì không. Điều đó là không công bằng, Mark Berman, Giám đốc chương trình châu Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho hay Tại các quốc gia châu Âu, các nhà hoạch định chính sách đang theo dõi sát sao các hành động của Mỹ. Đối với châu Âu, tình hình chính trị tại Mỹ rất quan trọng bởi kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới châu Âu và Ukraine. Điều này ngày càng được xem xét một cách nghiêm túc hơn, Martin Winsett, nhà nghiên cứu tại Quỹ Maso của Đức, cho biết. Mặc dù vậy, một số quan chức châu Âu khẳng định có rất ít lý do để lo lắng về việc Mỹ giảm hỗ trợ cho Ukraine. Có sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng Mỹ đối với Ukraine, David Sturm, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện châu Âu, nói Nếu Đảng Cộng Hòa chiếm đa số trong các ủy ban quốc hội, tôi nghĩ sẽ có tác động đến các cuộc tranh luận về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, cuối cùng, Tổng thống Biden mới là người duy trì quyền kiểm soát đáng kể đối với chính sách đối ngoại, ông Sờ nói. Ông Sờ cho biết, châu Âu đang tăng cường đầu tư phòng thủ và viện trợ cho Ukraine, chỉ ra một sáng kiến kêu EU để huấn luyện binh lính Ukraine và một khoản hỗ trợ gần đây cho một quỹ của EU nhằm hoàn trả cho các quốc gia đối với các thiết bị quân sự được gửi tới Kiev. Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện châu Âu Guito Vutchikov cho biết, ông không mong đợi một quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ thay đổi chính sách đối với Ukraine hay thúc giục Washington gây thêm áp lực lên châu Âu.